Chào mừng quý phụ huynh và các bạn học sinh đã đến với kênh của cô Tín dạy toán. Trong series lần này, cô Tín sẽ giúp các em học sinh hiểu về kiến thức toán về lớp 4 và tại sao thì cô Tín lại chọn toán lớp 4 bởi vì lớp 4 là một lớp khóa học, à, một khối học có kiến thức rất là khó cũng như là một bước đệm để các em có thể lên lớp 5 và các chương trình cấp 2 nó sẽ rõ hơn và trong chương trình lần này thì cô Tín sẽ hệ thống lại kiến thức toán về lớp 4 trong chương trình toán học lớp 4 thì các em sẽ được học rất là nhiều phần. Cụ thể cô tính chia làm bốn phần như sau. Đầu tiên là số học và phép tính. Thứ hai là các đại lượng đo. Thứ ba giải toán có lời văn và cuối cùng là về phần hình học. Và à, video này cô tính sẽ chỉ liệt kê các đầu mục mà các em sẽ học tập. Còn về các bài giảng kỹ hơn thì mời phụ huynh và các bạn học sinh xem tiếp về video sau. Trong phần đầu tiên này chúng mình sẽ học về số học và các phép tính vậy thì à, số học và các phép tính mình sẽ chia là số tự nhiên và phân số trong phần số tự nhiên chúng mình đã được học trước đây ví dụ như là số tự nhiên có một chữ số có hai chữ số có ba chữ số à, các em còn nhớ không ạ vậy thì ở đây chúng mình sẽ được học số tự nhiên có bốn chữ số năm chữ số vậy thì chúng ta sẽ được học cách đọc cách viết cách so sánh các chữ số đấy với nhau nó có giống như trước đây không và Ờ, mình sẽ nhận biết được các hàng các lớp và giá trị của từng chữ số trong hàng trong lớp đấy bên cạnh đó chúng mình sẽ được học về bốn phép tính đó là cộng trừ nhân chia và các phép tính này có các tính chất như thế nào mình vận dụng tính thuận tiện để tính các phép tính đấy một cách thật nhanh trong các bài toán tính nhanh của mình ra sao à, và phần thứ hai chính là phân số vậy thì phân số có gì khác với số tự nhiên chúng mình sẽ được học trong khái niệm phân số là gì và các phân số bằng nhau là phân số như thế nào rút gọn quy đồng ra sao và mình cùng so sánh à, chúng bên cạnh đó mình cũng giống như số tự nhiên cũng có bốn phép tính là cộng trừ nhân chia nhưng các tính chất ở đây nó có khác hay không và vận dụng tính thuận tiện cho các bài toán tính này như thế nào mình sẽ được học chi tiết hơn các em